thánh hiệu cô bơ hiển danh là bóng cô bơ vào tô ra rộng dưới tòa thỏi cung nhang dâng một triệt ý trong điểm ba hồi ý trong điểm ý ba hồi đệ tử con tiến bản văn mời sự tích long cung thượng rơi tiến cung biến hoa lên về đông đình trung thác sinh xuống còn vui trời giang phúc nghi thoáng khoảng mơ đưa liền huy nở phi phương ra tựa tuyết thì anh hưởng anh hưởng tươi tốt ni cấm quảng hàn của hằng nga cung cấm quảng hàn nì mẫu sai cô xuống dương gian ngự đồng cuốn dưa hầu bó ba bông hầu mẫu ba bông vốn nguyên xưa hầu mẫu ba bông hai huy hoan ngọc hầu trong giao đại tuổi vừa mười tám đôi mười lại bén nhang bách bộ nàng hoa cung tình mời bách bộ nàng hoa nghe lời cô nhủ bước ra cửa đèn phật thánh sáng ngự đàn xuyên Nguyệt Nam ô đình sương ma sầu miên cô tô thành ngoại hàn sơn tử giả bán trung thanh đáo khách thuyền thuyền ai mà đổ bên cô sơn chân cố bước xuống thì chân cố bước xuống thì phách rằng phách nhất phách rằng phách nhất phách nghĩ cố đợi gì phách nghĩ cố đợi gì đi phách ba cầm chiều phách ba cố cầm chiều chiều mơ nái ra du hoa à, các cô chiều ra du qua về phủ giáp ba khoan du khoan trèo từ cú trèo từ khoan khoan du hò ba bông cây thì khoan du khoan bên kia cố tám chè khoan khoan hò khoan qua suối cùng khay khoan du khoan kia non xanh nước biếc khoan du khoan dấu phong ba bảo tát khoan du khoan cầm vững tay trèo khoan du hò vượt bể trèo ra khoan khoan trên không trung khoan du khoan vũ trụ mi ngân hà khoan khoan du hò dưới chân bay bạc khoan du khoan nước nhòa bóng gương khoan khoan du khoan cá lượn đừng đàn khoan khoan du hò trắng xanh đen đỏ nhớn nhớ gió bắt trăng thanh nghị chiều trời tứ tình nghề ám thanh hoa qua phủ thừa thiên bóng cô anh linh lành đất nghiêng trời xuống sân ga địch nhìn mọi nơi biến hóa chiều trời khắp ngà khắp nơi nơi về đền đấy đền sinh cánh đẹp bốn mùa phong qua thuyền rằng thuyền cô khoan ta tới bên giang con du còn tới bên cô ơi con du khoan thuyền rồng tới bên cô ơi xin cô gác mãi chèo bơi cô lên à, tăng tăng tính tình tăng giá ngọc còn cao vẻ thanh giá ngọc còn cao biết đâu quân tử mà trao duyên hài tình tính tăng tăng tính đã trao duyên hài nương dâu nương dâu một phút biến đã rời một phút biến rời bụi trần rũ sạch cô hoang người thần tiên thiền bè thiên bè xuôi ngược cái các miền ni đức lập đền khói nhang lễ chiều lễ chiều sắc tặng nghỉ phong ban thành xa hồi cung